Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Vi Can Cuối cùng vào bếp nha Hôm nay Vi Cuối sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn rất đặc biệt đó là món hải sản nướng sốt sa tế Hàn Quốc đó với vô số các loại hải sản như tôm, bạch tuộc, mực, sò, ốc hương này nọ đó rất nhiều nha cùng sốt sa tế thơm lừng Ngoài ra sẽ có ăn kèm với nấm nè, khoai lang nè, các loại rau các bạn rất thơm và ngon nha cả nhà ơi rồi chúng ta cùng vào bếp nha rồi bây giờ chúng ta sẽ có là nước đường đặc các bạn nha đó mình sẽ có là khoảng 70 gram. rồi cùng với nước bò Hàn Quốc là khoảng 3 gram. cùng với bột hạt nêm đó, là khoảng 2 gram. và ra sẽ có dầu ô liu là 20 ml các bạn nha và tương và gừng các bạn gừng mình nó băm nhỏ các bạn là khoảng 2 đến 3 gram. và ra sẽ có tỏi băm các bạn nha là khoảng 30 gram và bột nêm bò Hàn Quốc đó rất thơm và ngon là 3 gram các bạn nha và tiêu là mình sử dụng là 1 gram cùng với đường là mình sử dụng là khoảng cỡ 20 đến 25 gram và nó sẽ có là dầu mè là phải sử dụng khoảng à, 3 ml các bạn nha và nước tương ớt Hàn Quốc các bạn là 100 gram và nước đường nước tương nấu các bạn nước tương Hàn Quốc đó là 25 ml cùng với rượu vang đỏ là 15 ml và sốt ớt Tabasco là 4 ml các bạn nha và nước ngọt mình sử dụng khoảng 20 25 ml và rượu homilin mình sử dụng khoảng cỡ à, 10 ml các bạn nha rồi đầu tiên thì mình chỉ việc trộn hết toàn bộ nguyên liệu này vào chung với nhau các bạn nha các bạn có thể nếu mà muốn mà dụ số mình dùng không hết đó, thì các bạn nên nấu nha nấu xong mình sẽ dùng lâu hơn còn nếu mà các bạn mình sử dụng hết luôn thì các bạn khỏi nấu được mình sẽ trộn chung và mình sẽ đem nướng thì à, lúc mà à, ngâm á, các bạn trộn với hải sản á, các bạn để khoảng cỡ một hai tiếng á trời cái số mình thấm vô thì sẽ nướng sẽ thơm và ngon hơn các bạn nha rồi đầu tiên thì mình chỉ việc trộn hết nguyên liệu vào chung với nhau thôi nó đơn giản như cái nhà ơi đó, cho tất cả nguyên liệu vào nhau bạn thấy không rất là nhiều loại gia vị nha nhưng mà rất là thơm và ngon nha đó, có nước ngọt nè có rượu nè đúng không nước tương nè bột nêm bò nè không rất là nhiều gia vị của Hàn Quốc và như cái vị mà những nguyên liệu mà công dụng mình thấy hàng ngày các bạn như rượu nó ngọt mà thấy không đó, giữa cái độ thơm và cái độ ngọt nữa các bạn thấy không khi mình nướng rất là ngon các bạn tuyệt vời có nhà nước đường nữa các bạn thấy không cái đường cũng không có nước đường bắp á trộn rất là rất là thơm và ngọt nha ok và mình đã chuẩn bị sẵn một thao inox đầy đủ các loại hải sản các bạn thấy không đó tôm mực bạch tuộc nè đó ốc hương nè sò thấy không đủ luôn sổ hết đó mà rồi đầy đủ luôn thấy không đó, rất tươi và thơm và ngon nha rồi bây giờ mình cần sốt mình đã khuấy đều các bạn bây giờ mình chỉ việc trộn sốt này chung với hải sản rồi mình sẽ ướp khoảng hai ba tiếng các bạn nha đó. cho thấm gia vị là bắt đầu mình chuẩn bị mình nước thôi đơn giản như cả nhà và nguyên liệu để nướng đã có đầy đủ các bạn đó là à, hải sản mình đã trộn với suất thực tế và mình đã ướp hai ba tiếng rồi cho qua đó mình chuẩn bị thêm phần khoai lang nướng cùng với nấm nướng các bạn nha đó, ăn với, à, hải sản rất là tuyệt vời luôn các bạn đó rồi mình đã chuẩn bị một cái vỉ nướng điện các bạn hãy nướng than hoặc nướng lò cũng được nha cái nào cũng được cái nào cũng thơm ngon hết các bạn ơi rồi mình chỉ cho hải sản lên là mình chuẩn bị nướng thôi là mà chuẩn bị thưởng thức cả nhà nha rất là nhanh luôn gọn rồi luôn ok và chúng cùng chúng ta đã có một dĩa đầy đủ các loại hải sản rất thơm và ngon nè tôm sú nướng nè sa tế bạch tuộc mực nướng sa tế sò ốc hương nướng sa tế còn ngoài ra sẽ có nấm nướng sa tế khoai nè các bạn không rồi ngoài ra sẽ có thêm salad hoặc là rau thơm mình ăn chung các bạn nha đó mình đã chuẩn bị thêm một dĩa sốt sa tế mình đã nấu và sẵn các bạn có thể phải chấm ăn chung ha để muốn tăng thêm cái độ cay nè độ thơm nữa các bạn nó rất tuyệt vời nha món này các bạn có thể ăn kèm với các loại bánh mì hoặc là à, trong những cái buổi tiệc à, patty các bạn ăn với uống bia uống đủ rất là tốt các bạn nha rất thơm và ngon luôn các bạn rồi các bạn còn chơi gì mà không là bếp nè hẹn các nhà ở những clip sau nha bye bye